Em tên là Hoàng Đức Hiền ờ, Năm nay em 27 tuổi ờ, Nghề nghiệp của em là ờ, dạy nghề sơ cấp ngành sửa chữa laptop Quê bạn ở đâu? Ờ, quê gốc bố em là ở Nam Định Em sinh ra từ nhỏ tới lớn ở đây Rồi mời bạn nữ giới thiệu Dạ em đây à, quê ở Tây Ninh à, Vui vẻ hoạt bát, tính tình dễ thương 24 tuổi mà chưa có người thương Cho nên em mới tìm đường đến đây Nói hoài người ta bảo nói nhây Em xin ngắn gọn như vậy thôi nha Tên em không phải loài hoa à, cỏ xanh thanh thảo mới là tên em à, mọi người thấy thơ có được thì cho em xin chèn pháo tay <laughs> bạn à, có mấy mối tình rồi thực ra là chưa có mối tình nào chỉ có điều là mình cũng có thương người ta nhưng mà cũng tìm hiểu nhưng mà thấy chưa có phù hợp có phải bạn khó quá không không sợ mình dấn lấn sâu quá rồi đến lúc mà mình cảm thấy không phù hợp mình chia tay thì cũng tội người ta ừ. cho nên là em tìm người đúng ý thì em chỉ như vậy thôi bạn nữ nói kỹ hơn chút xíu về công việc của mình Dạ hiện tại thì em là nhân viên văn phòng ạ Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ điểm mạnh của em thì ờ, được mọi người đánh giá thì cũng vui vẻ, tốt bụng à, Em cũng thích nấu ăn, thích ờ, làm bánh à, Lâu lâu cũng có ga lăng xíu Ga lăng là sao? Tại vì em thấy có nhiều bạn ví dụ như mà làm trên đồ nặng không nổi hay gì là em thường hay lên giùm rồi đất men dữ vậy? Em cũng hơi bị men ờ vậy điểm yếu của mình là gì cũng có cái bệnh hay lâu lâu hay bị tái phát nên như mình làm biếng <laughs> à với lại à, em mà em mà bực bội thì em dễ ờ, nổi điên lắm bạn có mấy mối tình rồi dạ nếu như em nhớ không làm mà tính tới bây giờ hình như là cũng chưa có chưa có lý do tại sao chưa có hồi đó đi học thì em không có nghĩ đến cái chuyện yêu đương cứ lo học thôi với lại ở nhà thì ờ, ờ, có bà chị yêu sớm hay bị ba quýnh nên em không dám yêu ờ. <laughs> à. thầy cô giáo dạy còn sau này thì tính em lâu lâu cũng hơi trẻ con thích mặc những cái trang phục mà cũng hơi uh, dưới lãnh xíu nên bạn em cũng nói đùa thì mấy bạn trai không dám cua tưởng chưa đủ 18 tuổi à, bạn thật sự muốn uh, có bạn trai muốn lập gia đình chưa thì em cũng muốn bạn ấy sẽ là tình đầu cũng là tình cuối của em rồi bạn nam với những cái chia sẻ của bạn nữ bạn thấy như thế nào có hơi chút làm biến đó dạ nếu có làm biến thì em làm hay chứ sao vậy có làm việc nhà được không dạ được nấu cơm nấu ăn gì được không dạ không em không nấu được nhưng mà mấy việc như rửa rửa chén bạn nam có điểm mạnh điểm yếu gì không điểm yếu của em thì ờ, thật ra là không có sở trường ví dụ như là về ca hát là gì là không có sở trường đó cũng hơi nóng tính bạn mong muốn tìm người bạn gái như thế nào dạ người bạn gái thì ờ, nhẹ nhàng ờ, người thật thà trách nhiệm với gia đình về ngoại hình á cao trên một mét năm mươi lăm ừ vậy thôi vậy thôi bạn gái bên này chưa có mối tình nào bạn nghĩ sao thì bên đây cũng chưa có mối tình nào nói chung là cái này không có kinh nghiệm nhiều bạn muốn một ờ, người bạn trai có ngoại hình như thế nào ờ, ngoại hình không quá ốm mà không quá mập để anh qua xem như thế nào <coughs> để xem nha ơi chào bạn chàng trai bên đây có vẻ hơi nhút nhát không có kinh nghiệm về tình trường dữ lắm em có sợ gặp người đàn ông ờ, ít kinh nghiệm trong ờ, tình yêu không cái vấn đề đấy em cũng không quan trọng lắm thì mình ít kinh nghiệm thì mình từ từ mình quen sau mình có kinh nghiệm em có những cái điều gì mà em không thích em có thể chia sẻ với bạn trai để bạn ấy rút kinh nghiệm dạ thì em không thích ờ, bạn trai là hút thuốc nhậu nhiều quá uh, đặc biệt là em ghét nhất ở bạn trai là khi đi chơi với bạn gái mà hay mang dép giống như kiểu như nó không lịch sự gì bển vậy không ăn dài mang dép đâu có sao đâu em nhiều khi ờ, mang cho nó thoải mái mà thì ví dụ mình quen lâu quá rồi thì không sao còn nếu như mình mới quen mà mình đi chơi với nhau mình cũng phải mặc đồ gọn gàng lịch sự xíu ừ. em cũng thích tôn trọng nhau đúng không dạ, em dạ, đúng rồi ừ. còn gì nữa em thích con trai hơi lãng mạn lãng mạn ha lãng mạn cái này quan trọng đối phụ nữ lắm em có lãng mạn không cái đó em không biết nữa em không biết hả kỹ thuật <laughs> kỹ thuật làm hơi khô khan quá hả đúng rồi em nghĩ xem một cái tình huống nào đó mình tổ chức uh, trong đầu đi làm sao để uh, cho bạn gái thấy lãng mạn nè em ờ, thích cái tổ chức ở ờ, cái cầu ánh sao ở quận 7 được không được là sâu xuống hồ luôn vậy đâu thôi giờ đi sinh nhật bạn gái em em tổ chức là như thế nào chắc dẫn đi ăn vậy sao nó bình thường vậy ngày thường cũng dẫn đi ăn vậy sinh nhật phải có cái gì nó lãng mạn hơn chứ nhưng mà lãng mạn là bạn lãng mạn sao đâu đất ơi hỏi tôi tôi hỏi ai ai đi cô gái tôi chưa nghĩ luôn hả chưa nghĩ được đó cái đó rồi phải học anh linh nha rất lớn ha rồi, à, thôi chút được nữa là vậy. Để từ từ ngồi nghỉ đi chút xíu qua mình hứa với bạn kia. Cao nhiêu? Dạ cao mét 77. Được, bên đây ờ, chuẩn là mét bảy 70. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em là hay quên. Ví dụ như em mà gặp một người một lần em không nhớ. Hoặc là hay để quên đồ lắm. À, trước khi kéo màn lên đây hai anh em bàn nhau coi tính sao vụ lãng mạn nha. Rồi, hôm nay à, mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ. À có mẹ hả? Rồi chào bác. Con trai bác hiền quá. Quyền Linh với chào. Ờ, dạ chào cô nếu mà nói mà để mà kiếm một người chồng mà chuẩn mực á thì bác không nói thêm hay nói bớt gì hiền rất là ok dạ rất là ok tại vì nó tính tình nó tính cách cái với lại cái phong cách của gia đình là như vậy dạ. còn nếu mà đòi hỏi mà để mà lãng mạn để mà tình tứ mà nói chăn hoa thì không có kể cả cái gia đình bác cũng không có những cái chuyện đó nữa phụ nữ bây giờ á à, trong cái cuộc sống hiện đại thế này cũng cần một chút lãng mạn nào đó nhưng lãng mạn trong khuôn mẫu lãng mạn theo như mình hiểu theo như quyền linh nói lãng mạn lấy ví dụ như ừ đi cà phê cà pháo hay đi ngắm trăng hay đi du lịch dạ. hay là đi ờ, chơi hay đi vũng tàu mũi né vậy đó dạ, lãng okay. mạn mà thực tế hả bác nó thực tế chứ dạ. đừng có nói mà lãng mạn là à, anh phải tặng cho em những bó hoa này hàng tuần anh sẽ này kia thì hơi bị khó tại vì với một công việc của nó rất là thực tế dạ cái đó lãng phí ừ, đúng rồi công việc của nó rất là thực tế làm ra đồng tiền không phải dễ để dạ. mà làm những cái nó không phải đại gia dạ con cũng thích vậy á con thích không thích ai tặng quà con đặt ngần nhưng quà mà thôi. chủ yếu là bản chất của gia đình là nghề nghiệp nó phải vững cuộc sống phải ok dạ vấn đề lãng mạn thì con không nghĩ là phải cần giống như là thường xuyên tặng hoa giống như cô nói thì mình cần ừ. mà lâu lâu hồi mình làm cho không cái... nó không làm được chứ thì biểu dạ. nó làm nó không làm được chứ kể cả nay biểu nó đi mua bó hoa nó trời mua gì ờ, tìm hoa mệt quá không biết mua sao nữa nó không biết đâu nói chung nó rất dở còn dũng đi ăn thì thằng này ok lắm ăn tiệm nào ok lắm dạ thế vậy được rồi bác à, có thực mới vực được đạo ăn bác thấy cô gái bên kia ờ, như thế nào nếu mà đúng về thì để nói như thế nào thì bác không có quyền xen vào cái chuyện tình cảm của hai đứa đó nhưng mà khi đã lên tới đây thì hãy cố gắng cho nhau một cơ hội dạ. cơ hội để làm gì thí dụ như tìm hiểu tới được là một cái tốt còn không được nữa thì hai đứa vẫn làm bạn tốt được mà con dạ rồi cảm ơn bác ạ à. à, bạn gái mình đi với ai mình có ai dạ em đi với chị họ với lại mấy bạn chào em À, em chào chị à, Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. À. Em thấy Thảo cũng khá là à, chỉnh chu rồi à, tính tình đó thì à, hoạt bát với lại vui vẻ nữa anh. Nhưng mà Thảo có hai tính trẻ con thì không biết là anh à, có chiều bạn gái của mình được hay không? Chiều được không? Được, anh này chiều được. Nhìn thấy ảnh hiền lắm. Cảm ơn à, hai à, cả nhà nhé. Bây giờ thì à, hai bạn à, sẽ gặp gỡ nhau. Kéo màn. <clears throat> Nói chứ cũng cần một chút xíu lãng mạn nào đó nha. <clears throat> ờ, bạn thấy mình sao Tuấn thì chắc phải ngoài sức tưởng tượng của em rồi <laughs> là anh cao hơn cái gì em nghĩ thì anh cũng đẹp trai nhưng mà nhìn cái nhìn mà anh vui tính mà sợ em không nghĩ là tính anh lại trầm tính như vậy ừ, không tính anh trước giờ nó vậy khi nào mà quen á quen mà lâu lâu á thì anh mới tự nhiên được chứ mà mới gặp thì ai cũng anh nói anh vậy cái bản phần này thì như anh cũng giống em cái phần đó thì mới đầu gặp thì ai cũng nghĩ em là em khó gần thì sau khi mà quen thân rồi mới biết là em ờ, nói nhiều tới cỡ nào tính anh thì khá nhiệt tình khi mà công việc hoặc là chơi thì rất nhiệt tình anh nói anh khó tính ở chỗ là giống như anh anh làm là làm mà chơi là chơi thì ờ, anh có nhận xét gì về em em khá xinh xắn với lại um, uh, anh nghĩ em là người khá khá lanh có vẻ rất là chủ động cảm ơn anh anh với em mà hẹn hò thì em muốn anh dẫn em đi đâu thường thì á em không quan trọng chỗ mình tới em chỉ quan trọng là người người đi chung với mình là ai thôi thì đi bất cứ nơi nào thì miễn cần có người đó thì đều là chỗ có thể hẹn hò được em sẽ tặng bạn gái những món quà như thế nào à, mình phải xem là bạn tâm lý bạn gái là thích cái gì mình sẽ tặng em thường thích những cái gì đó thiết thực thôi anh chứ em không thích hoa đâu hoa để chân rồi cũng để bỏ à cũng hên quá anh mua gốc ông <laughs> à, tưởng quên luôn rồi quên <laughs> bởi vì cái gì bởi vậy em nói là em hay quên đúng ra là anh phải nhắc em phải ơi đúng ra đó anh đứng đó làm gì không nhắc người ta à, đi cưa đi cưa gái mà bắt con em nhắc đâu rồi có bông rồi em, em xin có bông lo vô thôi cao không liền cái cao dễ sợ không cao quá chắc hồi xưa giờ không có tặng ai đã quên à rồi một câu uh, nào đó để tỏ tình với nhau để thuyết phục nhau hôm nay mình đến đây là cũng có duyên anh hy vọng là uh, sau chương trình này uh, chúng ta cùng xây dựng hạnh phúc thì em đến đến đây thì em đã muốn cho mình một cơ hội rồi mong là sau này á mình có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ này. cảm ơn hết thời gian ừ. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ Có 3 tiếng đếm để quyết định có đồng ý hẹn hò với nhau hay không một hai ba Hết, Hết thời, thời gian, gian. Chúc mừng hai bạn nha Cặp đôi này đúng là rất là hiền đây Nào hãy nắm tay à, nhau Cảm giác như thế nào? không đẹp lạnh quá hả bạn nam cảm giác như thế nào rùng quá chị ơi cả hai người đều là mối tình đầu và hy vọng là mối tình cuối luôn nha